Kính chào bà con Chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là bản tin giá cà phê hôm nay 11 tháng 2 Giá cà phê trong nước rất mốc 44.000 đồng trên kg Giá cà phê hôm nay 11 tháng 2 ở thị trường trong nước giảm 400 đồng trên kg Hiện dao động ở mức là 43.400 đồng đến 43.900 đồng trên kg Cụ thể giá cà phê nhân sô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng giảm 400 đồng Hiện ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá là 43.300 đồng đến 43.400 đồng Giá cà phê tại Gia Lai giá là 43.900 đồng. Ở huyện Chi Phong còn ở thành phố Pleiku và gia rai giá cà phê là 43.900 đồng. Tại tỉnh con Tum, Đắk lắc giá cà phê thương mua là 43.900 đồng trên kg. Trên đây là tóm tắt bản tin um, giá cà phê trong nước hôm nay ngày 11 tháng 2. Đây là, là hết. Kính chào bà con. chúc bà con nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con ở bản tin tiếp theo. Tạm biệt.